cái độ an toàn của cái bộ hồn này đây trước tiên là em xin phép được thử nước muối này, nước muối đây nha các bác nhá nước muối nổi nổi rất đều mặt luôn không thiên về mặt nào cả đó thấy chưa ạ sau khi ờ, thử nước muối xong các bác nhớ là mình phải rửa lại bằng nước lọc lạnh bởi vì là ban những cái video trước em cũng đã nói rồi đó nếu như mà các bác không rửa lại bằng nước lọc lạnh thì khi mà mình lắc hột nó sẽ bị nặng mặt nó không đi theo ý muốn của mình các nhớ là phải lau hột thật sạch sau đây thì em xin phép được thử nam châm thử luôn cả nắp chén dĩa này Đó, 500 không hít các bác nhá Được chưa Thử luôn cả nắp này Rồi giờ em dọi đèn Các nhìn này Một trong vắt chưa ạ đó đó các thấy trong chưa ạ vừa rồi thì em đã thử 5 châm nước muối và gọi đèn cho các bác và các bác thấy là về cái phần tăng tích đấy thì như vậy là đã đạt đủ đạt yêu cầu chưa ạ riêng với bộ hột này thì em bao các bác tan tích là ăn thua chảy hột các bác không tin tưởng các bác lên cơ sở em em ở bến xe miền tây các bác nhá các bác test hàng và có thể mua dư ra một hột sau đó các bác chảy hột tại chỗ nếu như có tang em sẽ đền tiền gấp 10 lần cái tiền của bộ hột này em xin khẳng định như vậy và sau đây thì em ờ, test thử một vài tiếng để cho các bác cảm nhận được cái độ hiệu quả của nó cùng với em như ban nãy em nói bộ hột này khi mà chưa được chia sẻ cách lắc độc quyền của bên em thì nó sẽ đi đều 5 năm chén tài chén xỉu vậy nên bây giờ em sẽ lắc thử đi đều 5 năm cho các bác đây bây giờ nó đang ở tài đúng không ạ xỉu này các bác này tài này các bác này xỉu này các bác này tài này đó các bác thấy sao ạ vừa rồi là em lắc bộ hột đi đều 5 năm còn bây giờ thì em sẽ lắc giữ tài giữ xỉu cho các bác bây giờ nó đang ở tài em sẽ lắc giữ tài cho các bác một tài này hai tài này ba tài này bốn tài này năm tài này chén này xuống xỉu Tứ xỉu và lại về bão Bão 3 Các bác nhá Vừa rồi là 5 chén tài Bây giờ là xuống xỉu Bão 3 Bây giờ em lắc giữ xỉu luôn cho các bác một xỉu này hai xỉu này ba xỉu này bốn xỉu này Thế này em hơi mạnh tay một xíu nó không được đều tay như lúc nãy nên là trong này em ờ, nghĩ là nó sẽ đã lên tài rồi các bác ạ em mở thử cho các bác coi nha đó <laughs> đúng là lên tài bởi vì là chén vừa rồi là em hơn mạnh tay một xíu nên là nó lên tài và rồi em đã giữ được cho các bác 5 chén tài 4 chén xỉu và một chén bão đúng không ạ các bác nào khi xem video mà muốn tự tay mình test cái bộ hột này muốn biết chắc được rằng là nó